không năm mươi mấy cây lên nó hết xăng có đủ được đó không à chạy đi ba nhắm đụng mà de Deus. chào anh Ai, chú à, chú Phương Giờ có thêm xe nước mía này Cái nhà này là nhà của Cường con của chú Cao á Nó đang chơi Nhà chú Cao đó, giờ mình đang đi nè Đó Xem đám nó có hết không cái máy vòm đó đã nè con cầm đi con cầm đi ừ. Đó, cái máy vòm á chú Phương à, giờ đây đi lên nó, nó đầy không rồi biết liền nè à. đang nghĩ về phải mua cái thẻ nhớ cho nó thấp đây là nhà nguyện á không đâu có làm ừ. sao lưu sang thẻ SD như vậy là con là cái hệ nhớ của ba nó không có chịu tự động sao lưu nó cho trả ba chép còn lần này rồi cây hai chục cũng đáng đấy chứ thấy không nó làm nước mía rồi bây giờ có thể nhớ trong cái máy điện thoại di động á nó hư cái đó ba mươi hai gì á DVC nó hư rồi hả cái gvc đó là cái của con mới Căng. mua mới mua mà mới mua từ mấy chưa chết gì đó chưa dùng gì đó cái này là đang là 32 g nè dạ, cái gg còn 32 g luôn cái mày tha hồ đứng ngại trên này ừ. rồi con đứng đây con ừ. một hai ba chưa chưa có mờ quá sao quá có mờ quá hỏi xa và để cho nó cho nó làm rõ lại mới chụp xinh đẹp ừ đứng gần lại rồi sao nó ra mấy khung khung viền viền À để cho nó rõ hình á giờ để cho mình lấy mình canh á nhẹ nhẹ dữ ra và quay lại đứng lại đứng sau đó. có đèn không ừ. đây quay bố này quay khi bố này thấy cái gì rồi để đèn đó sáng

giờ mình quay xem nó chỉ cần nhất đó, và sao nó nông hết ừ, nó đứng ra nó Con đứng ở trên cái chỗ từ đó là ba Ủa mình đi lối nào mấy người kia đi lối nào Ai Đi sao để tập trung vào phẩm hết rồi Nó ăn tối Rồi Ngoài ra quay đây Quay đây chỗ này, này. à. và bỏ chụp qua ba đi không biết nó còn bao nhiêu phần trăm nữa ha hết pin chụp cái chụp dư này mờ quá một ờ, hai ba rồi tắt đi tắt đèn không hao không tắt đèn obrigado e boa đi vào à, đập đó ừ. các em nó chơi xăng bật cái wifi nó mới hao chứ nó mới hao pin chứ còn xài cái máy coi một lúc thời gian là bắt quen nè chạy không được nói bố nha Phương nhớ chưa Cưng nha Linh mục coi nhà thờ đấy nha Cha đang hái uh, cây mai đó Đang chăm mai Đang chăm mai Mai này chắc là trồng từ hột đó phải không cha Vâng mai rừng á Ủa À mai rừng á hả Mai rừng người ta đào về rồi Ta dâng á hả Người ta trồng lâu rồi Người ta trồng lâu rồi rồi về mình đào lên trồng lại thôi Cha nhớ là cái cây mai mà nó chiết á con à, cây mai này cây mai hột quá phải không dạ, cha à, thì nó ra bông hoài nhưng mà cái dáng nó không bao giờ nó đẹp được hết á vâng, ờ, còn cái mai chiết á thì nó ra cái dáng nó đẹp lắm ta... nhưng mà mai mai mai ờ, mai chiết nó khoảng được có 3 năm thôi là là là nó hết ra bông à nhưng mà, cái mai cái cái mai mà giờ mà chiết đó là 3 năm là đâu có ra bông nữa đâu dạ tùy mình chăm chứ không bao giờ ra đâu cha tại vì cái đất mà mình mua cái cây mai mình mua là đó giống như cây này mình mua này ừ. là họ họ xịt thuốc kích á ừ. họ xịt thuốc kích bông cho nên là chơi xong á thì mình phải thay đất rồi mình phải tỉa lại thì nó mới ra được con không biết đâu mà con thấy mấy người nhà vườn á họ nói coi là không bao giờ nó ra bông nữa nó ba năm nó kêu là chết rồi đó cha trai ừ, đó đây là nhà thờ nha nhà thờ trên đèo Mi đó chú phương nhớ không À, Phan Thiết cháu biết cha cung không? À. Cha cung sao mà mà mà mà giám mục lại? Dạ nhà hưu rồi nhưng mà ngài sống đàng hoàng lắm chứ ngài à, không nhưng mà cha các cha phạt nặng quá các cha phạt nặng quá phạt là phạt là phạt cha cung á phạt vạ cơ mà nhưng mà phạt vạ nặng quá phạt à, coi con coi ở trên uh, trên uh, YouTube á trai nói là cả cái à, trên đường về chú Phương quay được có chút xíu nó báo màu sắc nó không sáng mà siêu tiết kiệm luôn á chạy qua kia đi rồi là qua rừng cao su ờ, ra ngoài đổ đổ dư sức bà nó bà biết đây có 10 cây à qua wow, cao su hả ừ, là rừng cao su băng qua đường quốc lộ ờ, với nằm đi vào À, huyện Giảng Bom á cái công viên này nó nhỏ